Nếu bạn đang đau đầu vì không có Robux để mua áo bác tô thì hãy truy cập ngay robotviet.com, trang web tự động uy tín hàng đầu hiện nay. Nếu bạn có vấn đề gì về giao dịch Robux hãy ấn vào biểu tượng Discord bên trái hoặc biểu tượng Messenger bên phải để được giải quyết ngay lập tức. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô và mình biết là mấy ngày nay các bạn đang chờ cái video vlog ăn mừng 100k sub của mình thì à, mình sẽ cố gắng làm vào chủ nhật hôm nay thì à, Trenly nó dụ mình chơi ARK đó là tha hóa hai thằng bữa có clip bữa không rồi còn cái video về bạn hỏi mình trả lời á thì à, mình sẽ cố gắng làm luôn vào ngày chủ nhật á còn thứ bảy này thì mình bận rồi à, bận đi chơi <laughs> anh em thông cảm ha rồi thì ngày hôm nay mình có một cái sự kết hợp giữa cái trái uh, Dragon và Venom thì hiện tại á mình đang có cái trái um, trái đây thì hiện tại mình đang có cái trái Venom và cái trái Dragon và cái ý định của mình á, là sẽ sử dụng cái trái Venom ồ lộn sử dụng cái trái Dragon sử dụng cái trái Dragon này biến lên thành cái dạng rồng sau đó thì mình sẽ ăn cái trái Venom để thử xem là cái con rồng độc này nó có cái gì thú vị và bây giờ thì mình sẽ làm ngay luôn ha các bạn đâu là đây um, thì à, trước trước giờ thì gọi là kết hợp trái phật tổ ngày xưa rồi đúng không bây giờ là mình phải thử những cái dạng này trái rồng là kết hợp với độc thử coi là thành con rồng độc nó như thế nào nha rồi bây giờ khi mà ra ngoài đây mình sẽ biến thành cái dạng rồng rồi con này con lãi với con rồng gì à, nhìn giống như con con cái đục cái cục nhựa thật sự thì chắc là chỉ có mấy cái màu khác thì mới đẹp thôi sau đó mình sẽ ăn cái trái venom để xem là nó như thế nào rồi, bây giờ mình đã chuyển sang dạng Venom, nhưng mà ban đầu thì mình chưa có dám biến thành cái trái biến thành cái dạng cái dạng transform của nó ha. Tại vì á mình biến thành dạng tranh tranh transform của nó thì ờ, nhiều khi là mình ờ, sẽ bị ờ, mất cái dạng rồng. Nhưng mà đầu tiên là ở cái dạng này là mình thấy rồi. Mình không thể di chuyển luôn các bạn. để coi mình cũng không thể xài chiêu của cái trái Venom và đây mình không thể xài chiêu của cái trái Venom như vậy là mình mất một cái trái Venom thất bại hoàn toàn và không làm được gì cả các bạn quá là xui luôn đó thì à, chỉ có đem ra thử nghiệm thì mới biết như vậy thì sau này các bạn đừng có mà có à, đem mà dạy gì mà ra thử nghiệm ha những trái quỷ mà xịn sò như thế này đem ra thử nghiệm như bác tô thì chỉ có đi vào lòng đất thôi các bạn à, và mình cũng không thể đòi đầy lúc nãy thì mình nên à, quên mình ở dạng rồng mà thì cái ống này mình lúc này nó cũng chưa có hồi đầy Ờ, biến qua ăn qua trái Venom như vậy thì mình cũng không có đổi qua được cái dạng Transformation này được Vậy là không có làm được cái gì luôn các bạn Mình chỉ có đứng yên như thế này thôi Tại vì bây giờ là mình mất cái dạng con rồng rồi Nên cho nên á, là Chỉ là đây là cái hình ảnh thôi Và trái Venom thì không hỗ trợ bay Thế là Không được gì cả các bạn Như vậy chỉ có reset thôi hay là trước khi reset thì mình nên ờ, ngắm nó một tí thôi không trước khi mà reset thì mất rồi thì uổng lắm các bạn rồi, thì à, đây là con à, rồng nhựa. Các bạn cũng thấy à, nếu mà các bạn ra ngoài chợ thì các bạn có thể mua được cái con à, con rồng nhựa này. Giá thì tùy theo à, à, cái loại chất lượng của nó thôi. Đó, thì à, sau khi mua được con rồng nhựa này thì đem về thì à, để nhà trưng bày tại vì nó cũng không có bay lượn không có di chuyển được giống y chang như thế này mà sao mỗi lần tôi làm clip mà mấy con chó tôi nó sủa tôi không hiểu nha mà tôi không làm clip là nó im lắm các bạn thấy chưa làm clip nào cũng có tiếng chó sủa là tiếng cho giới kêu rồi các kiểu không biết là sau này là bác tô là ừ, làm clip mà không còn tiếng chó sủa không còn tiếng giới kêu không còn tiếng ếch nhái à, này kia thì à, các bạn cảm thấy có buồn hay không chứ mình mà thoát khỏi mấy con này mình vui lắm chỉ sợ là các bạn là uh, kiểu như quen rồi thiếu đi lại buồn thấy không rồi thôi thì trở lại với cái trái ác quỷ của mình không làm được gì cả thì bây giờ mình chỉ có reset thôi và con rồng nó rụng xuống ui nó động đất kìa ok các bạn nó rớt xuống là động đất luôn ừ. vậy là mình phải thử coi đây là nào giờ thì mình uh, sử dụng trái rồng ở cái dạng rồng mình chưa có reset đâu lên mình mình mình mình test thử coi rớt xuống mà tạo động đất luôn là thì uh, ghê đó các bạn rồi biến qua lấy cái trái lấy cái trái rồng này lấy cái trái rồng này à, sau đó mình uh, sẽ chờ hồi đầy đi rồi mình sẽ biến uh, lên dạng rồng mình reset thử coi là có rớt động đất không hay là do cái sự kết hợp của mình lúc nãy mà rớt xuống mà nó gây động đất Hồi lâu dữ vậy Nhanh lên coi Câu giờ quá à Mà bác Tô thích các bạn Câu giờ và bác Tô thích á <laughs> Rồi thì uh, bây giờ là Hồi là rồi, rồi biến thành thành cái dạng rồng này được không Mình thử reset coi là có rớt xuống y như này không À rớt xuống Hóa ra là ở cái dạng con rồng là mình rớt xuống là mình động đất các bạn hay là tại vì mình bị lăn bị rã bị gì các kiểu chứ không phải là mình uh, uh, kết hợp là bị reset cái là động đất chắc là do nó bự các bạn chứ uh, mấy cái trái như phật tổ này kia trái uh, hito rồi đâu bị đâu là mình sẽ thử cái dạng này nếu mà mình biến lên cái dạng tranh transform mình rớt xuống coi có bị động đất không tiếng game lớn dữ vậy à, vậy là mình phải vô mình cài đặt trong cái window mình giảm tiếng game roblox là tự nhiên sao mà nó tăng lên tới 100% lớn quá trời lớn ai mà chịu nổi rồi bây giờ là qua cái dạng ờ, trái ờ, trái độc này ơi ban đầu thực sự là mình định là ờ, tiết tính là nghĩ ra một cái ý tưởng là kết hợp cái giữa trái rồng và trái trái độc này là để cho cái cái cái cái con rồng mình bay lên ở trên á là kiểu như mình bay ở trên thì mình sử dụng những chiêu của trái Venom là sẽ thành một trái quỷ mà siêu farm nhưng mà rốt cuộc thì admin này không cho chúng ta làm điều đó bởi vì cái dạng rồng là một cái dạng bay mà qua Venom thì uh, kiểu mà transformation của uh, uh, uh, của của Venom á là nó không có bay được thế là thua không làm được gì cả rồi bây giờ là mình thử lên cái dạng này mình phải kiếm cái chỗ nào đó cao cao mình bay lên hoang đó mình bay lên tầm này đúng không ui nó thành cái dạng chất lỏng rồi đây rớt xuống rồi à cũng động đất nhưng mà có một tí nhưng mà nó rớt xuống nó thành cái dũng độc luôn <laughs> lọt dưới nước luôn ấy là nó không được như cái rái rồng đâu các bạn rồi thì à, video này thì thất bại rồi nhưng mà vẫn mong là anh em like, ủng hộ và chia sẻ của mình ha. Còn về à, mình nhắc lại là những bạn nào mà đã tua qua khúc đầu á mà không có khơi khúc đầu thì mình nhắc lại luôn là cái video vlog ăn mừng 100k sub mình sẽ làm uh, vào ngày chủ nhật. Ừ, tại vì uh, mấy hôm nay mình bận với lại bị tấn dụ chơi ARK đó là hết thời gian rồi còn cái video mà về làm về bạn hỏi mình trả lời á mình sẽ cũng làm luôn vào ngày chủ nhật tại vì mình đợi cho những cái ý kiến này kia á nó nhiều nhất rồi nó, nó cái số like này kia nó nó, nó đầy đủ á, thì mình sẽ làm một lượt luôn ha còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn cảm thấy sao về video này hãy để lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha